12 nhé ngày 30 tháng 12 để cho các bạn tham khảo miễn phí thì hàng ngày mình đều làm video cho các bạn tham khảo để hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình đó mình đã dành khá là nhiều tâm huyết cũng như là chất xám cũng như là thời gian để hàng ngày ngồi soi xét cầu kèo à, nghiên cứu ra những cái Ờ, con số đẹp để có thể là đưa tất cả chúng ta cùng về bờ một cách an toàn nhất nên là các bạn mà ai đi qua video ấy các bạn yêu quý ủng hộ mình thì các các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh các bạn nhé đó ờ, một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi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 ở nhà chủ lô các bạn nhé cũng thông cảm cho mình bởi vì là mình cũng đã nói với các bạn rất là nhiều đó là lô đề thì cũng có ngày nọ ngày kia ấy, và chúng ta đã ăn thông rực rỡ đã lên đỉnh núi rất là nhiều ngày rồi và ngày hôm nay tạm ngưng một chút nhé đó thì hy vọng là ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là à, soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai sẽ có thể là à, lối lại được cái cầu đề cầu lô để cho các bạn à, tiếp tục neo lúi nhé đấy ngày hôm nay thì à, video là vậy nhưng mà ở trên video thì kéo lại thì các thành viên ở nhóm tứ nương của mình này những bạn mà đã tin tưởng đã tham gia vào nhóm chốt số tứ nương thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ rất là an toàn với cái lô 09 các bạn nhé đây mình sẽ mở cái nhật ký cho các bạn xem mình có chốt cho các thành viên ở nhóm của mình à, xong tổ lô vip là 0990 thì ngày hôm nay thì xong tổ lô vip 09 là cũng đã nổ rồi đó đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình về bờ rất là an toàn thì à, các bạn đó ai mà đang bị loạn cầu bí số hay đang xa bờ thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194. Mình sẽ nhắc lại là 0963236194. Đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tử nương của mình. Còn bây giờ thì à, mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai này các bạn tham khảo trên video nhé. Đó. À, ai bị loạn cầu với số thì cứ liên hệ với mình nhé. Đó. Mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai này, hy vọng ngày mai sẽ tưng bừng rực rỡ luôn. À, ngày mai ngày 30 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 0 và chạm 2 này, độc thủ đề 020

nó. cho nên thì mình đã soi cho các bạn những cái cầu kèo khá là đẹp với những cái nhịp đẹp và cái khả năng ăn cao nhất rồi thế các bạn mà trùng máu với mình thích những con số gì các bạn chơi còn các bạn muốn một cái khả năng ăn cao hơn muốn tham khảo những cái con số mà được mình sàng lọc kỹ càng ở trên zalo thì các bạn có thể liên hệ với 0963236194 đây là số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh đặt tứ nương của mình các bạn nhé còn bây giờ mình sẽ kết thúc ờ, video video tại đây chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ này sẽ may mắn với những con số ở trên đây của mình và các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình nhé chào tạm biệt Việt và hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai. Bye bye!